Kính thưa đại chúng, Đức Phật Thích Ca nguyên là một vị hoàng thái tử con vua. À, ngài sinh vào năm 624 trước công nguyên. Thái tử thì càng lớn thì càng đặc biệt. Tất cả những tinh anh tuấn tú của Ngài nó càng phát lộ ra vào con người đặc biệt luôn. Thế thì các con biết Thái tử lớn lên được ăn học rất chu đáo. Nào đã gọi là thái tử mà con vua mà thì được dạy dỗ văn võ song toàn luôn tức là văn võ về trí tuệ của ngài thì không ai bằng đến học với các ông thầy thì chỉ học một thời gian là bằng thầy luôn rồi ông thầy ông lại bái thôi à, đấy mà thái tử còn nhỏ đấy chứ và vâng, mấy tuổi sáu bảy tuổi đi học học một tí thôi là kiến thức bao nhiêu nắm được hết rồi bằng thầy mà còn vượt hơn thầy luôn đó về võ ông thế thái tử võ rất là giỏi à, trong cái cuộc thi bắn cung á, thì các cái vị mà xạ thủ đấy tay giỏi nhất là bắn xuyên được ba lớp mâm đồng nhưng mà thái tử bắn một cái mũi tên này xuyên cộng 7 lớp mâm đồng đấy, bắn một mũi tên xuyên 7 lớp thì ta còn biết được thái tử rất là giỏi một con người tài đức như thế nhưng mà nó rất đặc biệt là thái tử lại có một cái tâm hồn rất là nhạy cảm một cái tâm rất đặc biệt là rất từ bi thương người quý vật lắm địa vị mình là thái tử nhưng mà đối xử với tất cả kẻ ăn người ở trong cung kẻ hầu người hạ ngài rất nhân từ không chỉ đối với người mà đối với cả từ con vật vào một con chó nó bị thương ngài cũng bế cũng băng vết thương cho nó một con thỏ một con chim tất cả ngài đều rất săn sóc một cái tâm rất là đặc biệt rất nhân ái người ta cảm nhận ở thái tử là con người như vậy một con người hoàn thiện như vậy nhân cách rất đặc biệt rất đặc biệt cho nên vua cha thì lại càng yêu dấu thái tử thế thì thái tử được lớn lên trong một cái môi trường sung sướng như vậy trong kinh nói là thái tử nói chân ta chưa hề đặt xuống đất một bước chân đi đều được trải thảm hết trên đầu có tàn có lọng để che chắn không bị xương bị khói bao giờ cả và một cuộc đời trong nhung lụa sung sướng êm ấm như thế và đặc biệt nhất ý, vua cha còn ra cái lệnh là gì tất cả những ai trong cung thành mà có biểu hiện già nua lụm khụm là cho ra ngoài thành tất cả những ai mà ho sù sù bệnh tật rên la cho ra ngoài thành và tất cả ai mà chết thì là phải ra ngoài thành làm đám ma không được làm đám tang ở trong thành và không được phép vì sao ông không muốn để cho con mình thấy những cái cảnh khổ của trần gian ông ra lệnh ấy. cho nên trong hoàng cung là gần như toàn là những người khỏe mạnh trai tráng vào chứ không có những cái người bệnh tật già yếu trong đó đấy vì ông muốn chặn hết tất cả tư tưởng của thái tử không cho thái tử sinh ra một cái tư tưởng là muốn đi tu vào thái tử ở trong cung cấm như vậy thế các con biết rồi tâm lý tuổi trẻ cũng giống như con cũng muốn khám phá mình cứ ở trong cung như này suốt ngày thì chỉ hát với ca vui chơi nhảy múa thưởng ngoạn mà thế này thôi thì thái tử cũng muốn biết ngoài cung thành kia là cái gì chứ cho nên ấy, thái tử có ba lần lẻn đi chơi lần thứ nhất ấy, ngài trốn ra cửa thành ở phía bắc thì hôm nay ấy, ngài đi chơi cùng với cái cầu lính anh này tên là anh sa nặc cùng với anh này đánh xe ngựa đi ra ngoài cổng thành phía bắc chơi đi rong ruổi chơi một hồi thì nhìn thấy một ông lão già ông chống gậy thấy ông cụ già nhăn nheo râu tóc bạc chống gậy lưng còng như vậy thì thái tử cũng không biết cái người này là người gì tại vì trong cung có nhìn thấy đâu mới hỏi sa nặc là đây là người gì biết là người nhưng mà người gì mà lại người lạ thế thế sa nặc bảo tâu thái tử đây là người già bảo già là thế nào bảo già là sống lâu nó sẽ già già thì da nó sẽ nhăn như thế phải không mặt nó nhăn như thế tóc nó bạc trắng như thế râu nó trắng như thế người lưng nó còng như thế đấy wow nó xấu lắm đấy thế thì thái tử bảo thế ta về sau này có bị già thế không nên sa nặc bảo là ngài cũng phải già con cũng già ngài cũng phải già ngài cũng sẽ như thế thế thì thái tử trầm tư suy nghĩ ở ờ, sao mà lại mình cũng phải già thế thôi đi về không đi chơi nữa đánh ngựa quay về tuần sau lại trốn đi chơi lần nữa đi ra cửa phía đông và đi ra cửa phía đông thì cũng đi rong ruổi chơi một hồi thì chợt nhìn thấy bên đường một người nằm ở đấy đang bên cạnh cái vũng gọi là máu đờm ho ra và ho sù sụ thái tử bảo dừng xe lại xem đây là người gì thì sa nặc lại bảo muôn tâu thái tử đây là người bệnh mà cái bà lão này bà bị bệnh đấy bà đang ho chắc là bị bệnh lao phổi đấy, bà ho ra máu đấy đờm dãi bà đang mệt nằm ở vệ đường đấy. thế thì thái tử bảo bệnh là thế nào bảo đấy bệnh là như thế này đấy thái tử bệnh là mình sống rồi nó già thì tự nhiên cơ thể nó sinh ra bệnh nó mọc mụn nhọt rồi nó bị viêm tất cả các thứ wow. bệnh là đau đớn lắm thái tử còn khỏe mạnh này thái tử chưa thấy bệnh đâu nhưng mà rồi thái tử cũng sẽ bị bệnh đấy ai rồi cũng phải bệnh sống rồi sẽ phải bệnh đấy. bệnh là như vậy đau đớn lắm đấy thế là ông sa nặc ông mới véo cho thái tử một cái vào đây nó đau giống như con véo này thế này đau như thế nó đau hơn nhiều đau ở trong xương cơ còn đây cũng véo ở bên ngoài thế thái tử mới trầm ngâm lại quay xe về à, ta cũng bị bệnh như thế này ư rồi một ngày nào ta cũng nằm rên la như thế này ư ngài về trần trọc suy tư một tuần sau lại đi chơi nữa khám phá cho hết bốn cái cửa thành này xem nó bên ngoài thế nào đi chơi cửa thành phía nam thì cũng đi một hồi rong ruổi ngựa trên đường hai thầy trò ngồi thì nhìn thấy xa xa có một toán người họ mặc áo trắng thế rồi có tiếng khóc đi đến nơi thì thấy có bốn người khiêng một cái cáng bên trên để một cái người mà phủ cái khăn trắng thì thái tử bảo họ làm gì đấy nó sa nặc mới bảo tâu thái tử đây là một cái đám tang họ đang đưa cái người chết này ra chỗ để hỏa thiêu đấy thế à thế thái bảo thôi đi mình đi theo họ đi để ta xem xem thế nào thế là hai người cứ lóc cóc đi theo cái đám tang ấy và họ đưa ra bên cạnh một cái bờ sông các con biết không? Đến bên bờ sông thì họ hạ cái cáng xuống, bò cái khăn ra, thì Thái tử mới nhìn thấy cái xác chết ở đấy. Đó. Thế thì Sa Nạc bảo, đấy đấy là cái người chết rồi Thái tử ạ. À. Cái Thái tử bảo, người chết là thế nào? Không biết người chết là gì. Đó. Các con thế nếu mà không gặp người chết, làm sao mình biết người chết là gì? Người chết là gì? Bảo người chết nghĩa là họ không động đậy được, họ không nói cười, họ không ăn uống, họ không biết gì nữa đấy và cái xác này này mấy hôm nữa nó sẽ thối ra thái tử ạ à, sẽ phải vứt đi họ là người chết chết tức là không phải là người nữa à, thế thì thái tử bảo Ô, thế ta có bị chết không thế sao là bảo thái tử cũng phải chết chứ làm sao mà thái tử tránh được hay rồi cũng phải chết hết đã sinh ra mà đều phải chết hết nghe không và chết là như vậy đấy bỏ hết bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh em bỏ vợ con bỏ hết kể cả thái tử sau này chết cũng phải bỏ cả cung vàng đấy nhá nói trước cho thái tử biết đấy nên thái tử buồn nghĩ ta cũng phải chết ta đang trẻ đẹp thế này ta cũng phải chết như cái xác chết này ư cũng sẽ có ngày nằm bất động như cái xác chết này ư nghe không thôi đi về thế là lại bắt đánh ngựa về cung khi về cung rồi thì thái tử trầm tư lắm lần này suy tư rất nhiều thái tử suy nghĩ tại sao kiếp người sinh ra lại phải già lại bị bệnh rồi cuối cùng lại là chết mà chết là cái gì nhỉ sao mà lại buồn thế nhỉ chết lại làm bất động thế nhỉ không biết nói cười gì cả thế thì là cái gì đó dạ. những câu hỏi như vậy nó cứ lởn vởn trong đầu của ngài ngày đêm không nguôi thưa đại làm cho thái tử bất an không có vui vẻ gì được các cung nữ mà hát ca gì thái tử cũng không vui được thì đức vua tỉnh phạn thấy con mình tự nhiên dạo này làm sao nó lại cứ buồn buồn trầm trầm thế này không vui thú như những ngày trước thì đức vua lại càng ra sức tổ chức nhiều tiệc tùng nhiều trò vui nữa thuê cả những anh hề nổi tiếng về trong cung diễn để cho thái tử nhưng mà thái tử vẫn buồn nét mặt vẫn rất là u buồn không thể nào vui được vì trước sự thật của con người là như vậy tại sao lại như thế nghe không? thì sau đó các con biết không ba tuần sau thái tử cũng để đi ra ngoài cho nó bớt buồn lại đi cửa thành phía tây thì hôm này đi một lúc hai thầy trò cùng với sa nặc đi đấy thì chợt từ xa thái tử nhìn thấy một cái áo màu vàng thế thì thái tử mới hỏi sa nặc là ai kia người nào kia sa nặc mới đánh xe đến bảo thưa tâu thái tử đấy là một vị tu sĩ đấy thái tử thấy hay hay bảo đánh xe đến đây kịp cái vị tu sĩ đấy xuống xe thái tử xuống thi lễ chào ông ấy thì ông tu sĩ long cũng phải chào thái tử thế thì thái tử hỏi thế thế ngươi đang làm gì đấy thì vị tu sĩ bảo tôi là tu sĩ và tu sĩ để làm gì? Tu sĩ, tôi đi tu, tôi làm tu sĩ để tôi dứt tất cả phiền não đau khổ của cuộc đời. Tôi muốn mong cầu cái giải thoát đau khổ và tôi mong muốn tôi cũng giúp cho tất cả mọi người hết những cái đau khổ, phiền não. Vì tôi thấy cuộc đời này đau khổ, phiền não lắm. Đó. Thế thì Thái tử giống như là có một cái gì chạm vào trong tim của mình toàn thân thái tử chấn động luôn nó giống như một cái gì đấy từ tiền kiếp ngài cũng đã ấp ủ rồi ấy. chân ngài bảo đúng rồi đây sẽ là con đường của ta sẽ đi đây sẽ là con đường ta sẽ đi thái tử cảm ơn vị tu sĩ và nói sao nặng đánh xe ngựa về từ lúc đó về cung là thái tử ôm ấp nuôi cái mộng sẽ có ngày mình phải xuất gia như vị tu sĩ kia mình phải làm sao cho mình hết khổ và mình muốn cho tất cả muôn dân hết khổ cái khổ gì khổ già bệnh chết cái khổ của miếng cơm manh áo cái khổ của bao nhiêu chuyện trên đời này bây giờ mình mới ngộ ra cuộc đời này đau khổ thật khi đi tiếp xúc với dân chúng như thế ra ngoài gặp gỡ các cảnh à, thái tử thấy và cái màu xuất ra nó nằm sâu trong tim của ngài nó thúc giục ngài hàng ngày hàng giờ thì các con biết không sau đó vua cha tình phản thấy thái tử càng ngày càng ủ rột và một cái gì đấy nó rất là lạ thường thì vua cha lo lắm lúc này thái tử cũng lớn rồi nghe không 15 16 tuổi rồi đến tuổi lấy vợ được rồi nghe không thôi bây giờ nghĩ cách chỉ có cho nó cô vợ thôi là sẽ giữ được chân nó thế là ông bắt đầu ông đi tuyển vợ cho thái tử và trong các cái cô công chúa của các nước lân bang thì vua tình phạn tuyển được cô công chúa đẹp người đẹp nết và bậc nhất đó là công chúa gia du đà la các con biết không gia du đà la rất là đẹp à, một công chúa rất là đẹp và gọi là đức hành dung nhan đều là tuyệt trần thì mới sánh vai với thái tử con mình được chứ và làm một cái lễ cưới rất long trọng thì tất nhiên thái tử đối với gia du đà la hai người cũng rất yêu quý nhau rất yêu nhau nó cũng là cái duyên tỷ tiền kiếp đấy con ạ dạ. và hai người sống trong cung vợ chồng thái tử và du đà la sống trong cung một cuộc sống rất là êm đềm coi như là sung sướng quá rồi nào không phải lo một cái gì vua cha lo hết rồi nhưng đại chúng biết không cái tâm mà mong mỏi xuất gia của thái tử nó vẫn canh cánh không hết được không hết được mặc dù gia du đà la là người gọi là đức hạnh dung nhan vẹn toàn rất là đẹp nhưng mà cái trí nguyện cái tâm nguyện tu hành của thái tử rất là lớn và các con biết không đến cái năm thái tử 19 tuổi thì công chúa gia du đà la lại hạ sinh một người con nhờ thì lúc này ấy, thái tử tất đạt đa thì đương nhiên thể nói với tư cách làm người cha một người chồng thì rất yêu thương con nhưng biết rằng mình có con bây giờ lại là một cái cản trở lớn nữa cho cái việc đi tu của mình cho nên ấy, thái tử mới đặt tên ấy, cho đứa con này của mình là la hầu la la hầu la có nghĩa là chướng ngại đặt tên con là chướng ngại rồi nha có con là cái này là khó khăn chướng ngại rồi đây cái chữ la hầu la là chướng ngại đấy, đấy. Thế và Thái tử biết rằng nếu bây giờ mà mình không đi tu thì càng gay go. Yeah. Và cái tâm đi tu nó rất mãnh liệt. Đêm hôm ấy Thái tử chuẩn bị hết, nhất khoát phải ra đi thôi. Nghe không? Cái sợi dây trói buộc này càng ngày nó càng chặt đây này. Nghe không? Vua đã trói trói mình bằng nhiều thứ rồi, bây giờ phải đi thôi. Và các con biết không, tối đêm hôm ấy ngày mùng 8 tháng 2 theo lịch Trung Quốc thì vua Tịnh Phạn tổ chức một cái tiệc rất lớn trong cung. Thái tử cũng dự cái tiệc ấy. Nhưng mà đến nửa đêm khi mà mọi người tàn cuộc rồi, các cung nữ, các cái gọi là vũ nữ đấy, họ biểu diễn xong rồi thì họ cũng mệt. Họ nằm lăn luôn ra cái sàn diễn ở trong cung đấy. Họ ngủ ngủ mê man có cô thì rớt dãi miệng nó chảy ra thế rồi son phấn trên mặt nó nhòe nhẹt hết cả đi rồi nó bợt bạt đi rồi y áo nó xốc xách thì lúc ấy thái tử thì cũng tàn cuộc thái tử mới đi qua cái phòng mà của các cái vũ nữ này họ nằm đấy thì thái tử chợt nhìn thấy cái hình ảnh các cô nằm la liệt giống như những cái xác chết ấy thì hình ảnh cái xác chết mà mình nhìn thấy mấy năm trước nó lại hiện về thái tử chợt thấy ghê tởm thì ghê tởm và thái tử bảo sợi dây trói buộc lại càng chặt lúc này là lúc ta phải đi thôi dạ. thì thái tử ra lệnh cho cái anh lính hầu mở chuồng ngựa dắt con ngựa kiền chắc ra và thái tử quay về phòng nhìn vợ và con thơ lần cuối thái tử nhìn vợ con lần cuối khép cửa ra đi ra và đúng nửa đêm ngày mùng 8 tháng 2 là thái tử cùng với này sa nạc cưỡi con ngựa kiền chắc là con ngựa hay nhất của hoàng cung vượt thành đi xuất ra, đó và khi mà đi rất là xa rồi đến cái dòng sông anoma đấy thì thái tử mới dừng lại và nói thật với cái ông sa nặc đấy là ta hôm nay là đi tu rời bỏ hoàng cung đi tu chứ không phải là đi chơi đâu đâu bây giờ tất cả những cái trang phục của hoàng cung này ta cho con cho hết con đấy con mang về à, ta sẽ mặc cái áo của người tu thái tử có chuẩn bị sẵn cái áo người tu rồi âm thầm từ trước rồi mà đó, và thái tử mặc cái áo của người tu người khất sĩ giao lại cho sa nặc toàn bộ các cái trang phục của mình à, của hoàng cung thế và cái con ngựa kiền chắc kia nó cũng rất là đặc biệt khi nó biết là thái tử đi tu thì tự nhiên nó cảm thương nó giống lên ba tiếng rồi nó ngã ra nó chết luôn tại chỗ luôn và sa nặc thì buồn khổ lắm phải chia tay với một cái con người mà mình yêu quý thế này sa nặc cũng tính đòi đi tu theo nhưng mà thái tử nói không được ngươi phải trở về cung báo cho vua cha mang tất cả những cái này về cho vua tịnh phạt san nặc phải về và các con biết sau đó thì thái tử dẫn thân vào con đường tu hành tìm chân lý thực sự là thái tử muốn tìm cho ra sự thật cuộc đời này là cái gì tại sao chúng ta là con người sinh ra đáng nhẽ chúng ta phải được hưởng hạnh phúc tại sao chúng ta lại phải khổ cái khổ đấy là cái khổ mà đinh sẵn là phải già phải bệnh và phải chết và trên cái hành trình già bệnh chết này chúng ta là phải chịu bao nhiêu những cái khổ khác nữa vào yêu thương giận ghét đủ thứ tủi hờn trong đấy vào bao nhiêu cái trong cái khổ khổ chồng lên khổ làm sao thế và cuộc đời con người chết rồi là còn hay hết đây tại sao mình không trường sinh mình sống mãi tại sao lại phải chết mà chết là hết thì cuộc đời này thật sự có ý nghĩa gì vào wow. làm vua cũng để là được cái gì để rồi chết vào wow. thế thì vua với ăn mày cũng như nhau à, làm ác với lại cả sống thiện cũng như nhau vì cũng chết cả thôi bao nhiêu câu hỏi là chăn trở vậy bản chất thật cuộc đời này là gì cái sự hiện sinh của mình ở trên đời này có ý nghĩa là thật là gì ngài chăn trở câu đó muốn đi tìm chân lý tìm sự thật và ngài ra đi một cái bình bát khoác cái tấm y đấy và đi vào rừng sâu núi thẳm tầm sư học đạo